cả nhà ơi cả nhà ơi cả già ồ tiếp tục chuyến xe không đồng nha hẻm 12 hẻm 12 <coughs> đâu đang ở nặng đến chờ phải không Hello bạn ờ, Trần Thị Diễm My Hello Cherry Cherry Đây Đây hẹp nhỏ xíu cái bền đây hả Rồi bà con ờ, đứng ở trong đó nha Chị đứng xa ra đi chị Đứng xa ra rồi chị nói bà con đứng chổng nha rồi từ từ đây để em chất đồ xuống rồi mình ra rồi chị đứng xích cho chổng luôn đi ạ à. đứng ngay hẻm đứng xích đẳng giùm em đi nha không chị đứng đẳng luôn đi chị đứng đẳng đi đứng đó đi chừng nào ờ, em kêu hả kìa xuống ờ, mười mười ờ, mười uh, phần á rồi mười không chị em không có sữa chị giờ có gì mình dùng đó đi chị ơi chị sữa ôi giờ lo không nổi vừa nhu yếu phẩm mà vừa sữa nữa lo không nổi ba hàng đi ba hàng ba hàng rồi ba hàng đi đúng rồi mỗi hàng 5 năm bữa nay là tem vé số nha bán vé số nào nấy đều đội <laughs> đội nó bán vé số dạ. rồi chào bạn Nguyễn Phương nha do bị ờ, mất tương tác em ơi kệ đi không sao có nhiêu thì mình chơi nhiêu quan trọng là chủ yếu là có hỗ trợ cho bà con được rồi đây là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài nha kế chỗ ờ, bún mắm út béo có một cái ờ, hẻm nhỏ mì trứng mì trứng hàng dưới nữa mì trứng còn năm bọc nữa năm bọc mì trứng nữa mỗi bịch rau củ quả cô cô chú anh chị thấy nhìn nó còn bự hơn ờ, <laughs> bự hơn cái ờ, cái bao mì 5 kg nữa rồi mỗi phần quà sẽ bao gồm là rau củ quả nè à, gạo mì trứng sữa rồi mình ra từ từ nha ra từng người từng người rồi ra rồi chị ra rồi rồi nhận xong rồi mình đi vô dạ dạ dạ gì rồi từ từ ra từng người thôi dạ dạ dạ rồi đúng rồi cứ từ từ thôi ai cũng có phần dạ dạ dạ chị dạ dạ dạ chị rồi cứ từng người từng người vậy đó rồi đó vậy đó là ok hết dạ dạ chị dạ dạ mỗi người sẽ là một bọc ờ, rau củ quả kèm theo mì ờ, trứng với ờ, chao rồi với kèm theo 5 kg gạo à, 15 hộ đa số là làm thợ hộ và lao động rồi từ từ từ từ rồi rồi còn phần đó là của chị phải không <coughs> rồi ok chị rồi đúng dạ dạ rồi mình cứ trật tự như vậy thì ờ, sẽ ai cũng có phần thôi dạ dạ cứ từ từ chứ ờ, mà giờ mà gấp quá thì ờ, anh em mình cũng lo không có sể cứ vậy thôi mình chất ra rồi cô chú ra từ từ vậy lấy rồi vào rồi tiếp tục nha cô chú anh chị à, các bạn à, bây giờ mình không có sữa nha à, đừng có đem cái lý do mà à, nhà có con nhỏ ra và nói với mình nữa nói chung là giờ anh em mình không có khả năng mà để hỗ trợ sữa thêm nữa đâu chủ yếu là hỗ trợ nhu yếu phẩm thôi còn à, mình khi mình hỗ trợ gạo thì nhà mình sẽ dùng gạo đó mình à, nấu cháo hay là cái gì đó làm nước cơm cho bé dùng luôn nha chứ không có sữa nữa à tại vì kinh phí nói chung là không có khả năng nữa đâu mà có thể là cho đầy đủ hết anh em mình cho như vậy là quá là chu đáo và đầy đủ hết rồi vừa rau củ quả bịch 4 5 kg rồi thêm gạo rồi thêm sữa owen rồi thêm gạo mì trứng nữa rồi thêm chao tương rồi nữa nói chung là mình có thể ăn một tuần cho đến 8 ngày 10 ngày mà xin thêm sữa nữa thì thua nha đang dịch chứ không phải là mình đang đi du lịch nha mà mình chuẩn bị nhiều dạ cô chú anh chị nên nhớ dùm phước nha à, là mình đang hỗ trợ dịch chứ không phải là hỗ trợ đi du lịch nên à, cái gì thì mình cũng xin vừa vừa thôi nhà có bé nhỏ thì nói chung ra nhà ai mà không có con phải không ạ thì à, mình có nước cơm thì mình vừa cho bé dùng luôn cũng được à chứ đừng có xin xin phước từ chối thấy cũng kỳ hôm nay thì anh em mình cũng có danh sách sẵn nha danh sách của một số bạn hôm qua mình lưu và những ờ, khu mà có gửi danh sách về cho anh em mình dạ thì hẻm vừa rồi đấy ờ, chính là hẻm ờ, một khu lao động à, đa số là cô chú anh chị làm hồ chung là bây giờ à, chỗ nào thì à, cũng khó khăn anh em mình gieo duyên được chỗ nào thì hay chỗ đó thôi bữa nay à, tem là chơi một màu đen luôn nha đó tem bán vé số đây ai cũng là bán vé số thấy không áo đen nón đen đi bán vé số Phước cũng đi bán vé số luôn vé số này. chuẩn bị sáng mua chiều sổ ai mua chung chung chung rồi <laughs> ai mua giờ dạo này đâu có vé số nữa đâu rồi bây giờ mình à, hôm nay là anh em mình chuẩn bị đồ để ờ, hỗ trợ cho trên danh sách có sẵn bởi vậy à, sẽ không có phát sinh nha cô chú anh chị xem livestream cũng hiểu Bình Phước nha mình cần gì thì mình cứ việc để lại số điện thoại còn xin khu trọ hay gì đó thì lên danh sách dùm Phước phòng nào phòng nào nhưng mà mình phải là thật lòng với nhau nha đây mấy phần là chi sao một phần cho rồi các bạn ờ, mình đã hướng dẫn rất là nhiều rồi về cái ờ, việc mà lập danh sách rồi ờ, nghề nghiệp số phòng trọ đồ này nọ đầy đủ hết thì anh em mình sẽ lưu lại để hỗ trợ cho mọi người còn những bạn nào đã từng cho rồi đã gieo duyên rồi thì mong đừng có xin nữa anh em mình không có cho nữa đâu tại vì sức cũng có giới hạn không thể nào mà lo hết nổi các bà con cô bác ví dụ như bây giờ 1.000 người thì Phước ờ, gắng cố gắng hỗ trợ được 5 500 hộ rồi thấy cũng là vui rồi nhưng mà về sau nếu mà có phát sinh thêm thì gắng hỗ trợ thêm ờ, một 500 hộ sau chứ mà chẳng lẽ bây giờ 1.000 ờ, hộ mà chỉ hỗ trợ được 500 hộ còn 500 hộ sau mình bỏ sao gắng cố gắng hỗ trợ 500 hộ sau những người mà 500 hộ trước thì hết rồi mình ăn rồi thì các bạn liên hệ với nhóm khác dùm Phước nha chứ anh em mình không có nuôi nha đừng có đem cái lý do là bữa trước bữa trước là phước cho rồi và ăn hết rồi thì thôi cho em xin lần nữa phước không có trách nhiệm là phải nuôi mình trong mùa dịch nha anh em mình là chỉ là hỗ trợ gieo duyên mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm dùm bạn nào trách phước thì bây giờ à, phước sẽ lóc luôn cho nó lẹ để khỏi có lu bu lăng tăng hôm nay thì à, mình tu nha mình mới ăn tà hủ hồi chiều với lại à, vừa đi thả thả thả ba ba phóng xanh xong nên à, không khẩu nghiệp nữa rồi một phần một phần cho chị một phần cho chị bữa nay à, đi thả thả ba ba phóng xanh rồi nên uh, sẽ không khẩu nghiệp nữa tại vì nói hoài nói tới nói lui vòng vòng vậy rồi sinh ra bị ghét thêm nữa Phúc bánh bò em chưa có nè anh Phước ơi cả tháng nay em đói quá cả tháng nay em đói mà em vẫn còn lướt Facebook được là quá tốt rồi đó em vậy là chưa có đói đâu gán cố gắng không không không không có phát sinh là mình chuẩn bị đủ danh sách sinh bữa nay chuẩn bị theo danh sách hết rồi không có phát sinh thêm dạ thông cảm giùm con nha tại vì ờ, ở đây đủ danh sách hết đủ danh sách rồi bữa nay con lên danh sách đủ rồi không có phát sinh thêm có có gì ờ, nhắn lên fanpage á cô ờ, cần gì thì cô cứ việc nhắn tin về cho con nha nhắn tin về trang á À, do là Việt Nam đá nha cô chú anh chị 7 giờ nên có lẽ là Phước sẽ lên danh sách sau khi Việt Nam đá xong khoảng 9 giờ anh em mình mới bắt đầu đi à, phát quà để à, coi ủng hộ Việt Nam mình nha coi đá banh trước 19 giờ Việt Nam sẽ đá đá cho tới khoảng 9 giờ 9 giờ anh em mình sẽ lên đường coi đá banh <laughs> coi đá banh coi coi xong tối tối cũng vẫn đi phát quà cho bà con nha chứ không có bỏ bà con nha à, nhưng mà mình sẽ coi à, đá banh trước chị ơi kêu mọi người ra đầu hẻm 52 giùm em đi chị 11 đường đúng không cái à, anh hỏi gì anh Thần ừ? à, hẻm 52 Hùng Dương ừ đầu ờ, đầu phường Thái Bình hay gì đầu phường Thái Bình chứ hẻm đó mình vô cũng không được đâu rồi tiếp tục mình lại hẻm 52 Hùng Dương nha danh sách giải trò có danh sách đàng hoàng dạ <laughs> em em em nói rồi em đa hệ mà ai nói chuyện đàng hoàng với em thì em sẽ nói chuyện đàng hoàng lại còn ai mà chửi em thì em sẽ chửi lại thôi nhưng mà bữa nay em sẽ không chửi mà vì hôm nay em ăn chay nha 30 rồi ngày vía địa tạng dương em ăn chay với lại mới đi thả ba bà chiều rồi giải nghiệp dạo này khẩu nghiệp nhiều quá ai ghét thì Phước chịu nha như Phước đã nói 1.000 hộ thì Phước lúc đầu Phước đã hỗ trợ 500 hộ thì 500 hộ sau Phước sẽ cố gắng hỗ trợ hết 500 hộ sau nhưng mà phải từ từ nha và khi mà Phước biết hoàn cảnh biết cái chỗ đó đã từng hỗ trợ rồi thì Phước sẽ không hỗ trợ nữa nha không hỗ trợ lần hai và lần ba luôn nên cô chú anh chị đã nhận được quà đừng có xin nữa Phước không có cho nữa đâu đừng có nhắn về Phước mà xin một lần nữa em hết gạo hết này hết kia hay là đói đều tùm lum tùm la nói chung là không có Phước thì sẽ có nhóm khác hỗ trợ các bạn và cuộc sống này thì không ai hỗ trợ hoài cho mình đâu người ta chỉ gieo duyên thôi chứ bây giờ mà Phước cấm đầu nuôi 100 500 hộ đó hoài còn 500 hộ kia thì tội nghiệp người ta người ta chưa có nhận gì mô phật a di phò phò hôm nay là phước không có đi lẻ đâu bởi vì cô chú anh chị cần gì thì cứ việc uh, nhắn tin về Trang nha và nhắn tin ở trên này thì nữa Phước đọc Phước coi chỗ nào mà Phước chưa đi thì Phước sẽ hỗ trợ còn những chỗ nào Phước cho rồi thì Phước sẽ không hỗ trợ không lên danh sách nha bữa nay Phước lên danh sách đủ đủ quà luôn không có phát sinh thêm một phần nào bởi vậy uh, ai mà lo phát sinh ra thêm thì uh, chẳng hạn ví dụ như giờ uh, một cô đó xin một phần rồi xong đi ra và nói dắt thêm hai ba người và nói là họ cũng khổ nếu mà họ khổ thì cô nhường cái phần đó của cô lại cho họ đi ạ à. chứ con không có phát thêm nha bởi vậy con chỉ lên danh sách cho cô thì xem như cô có duyên với con mong cô hiểu nha cô nào mà dắt thêm người hay là cứ nói ừ hoàn cảnh đó khổ dữ lắm khổ thì cô thấy họ khổ thì bây giờ con gửi tới 5 kg gạo à, 5 kg gạo một bịch rau củ tới 4 5 kg thì cô chia sớt với cái người đó đi <clears throat> chính bản thân cô còn không có chia sớt lại được nữa thì làm sao mà cô mong người khác chia sớt lại cho cô đúng không ạ mà Phước rất thật ra dễ gì cô về cô chia sớt cho người ta cô đem vô cho cô luôn đúng không ừ. vụ gì cũng hí à vụ gì hay sao nó cũng hí chắc Nguyễn hưu đó giờ hai thằng hai ông làm sao đội nón trắng mới đúng với thằng biết thằng lằn kìa khẩu trang trắng nón đen áo đen như hai cũng cứ thằng lằn hết ngày mai 19 giờ đá banh nha mong mọi người xem livestream và nghe kỹ những gì Phước nói nha hôm nay là không có phát sinh thêm Phước phát vừa đủ thôi chẳng hạn như chỗ đó bị bơm thì mai ra mình còn có phát sinh thêm bị bơm bị bơm hàng như hôm qua bị bơm hàng tại vì hôm gài Phước thấy nhiều bạn Phước đã từng cho rồi ăn hết rồi xong xin tiếp ăn hết nữa rồi giờ không xin này cũng xin thêm rau củ xin rau củ giống như là cái trách nhiệm của Phước đang nuôi bạn ấy vậy mà trong khi xã hội biết bao nhiêu người chưa có nhận được biết bao nhiêu con hẻm bị phong tỏa biết bao nhiêu con hẻm dùng xanh và biết bao nhiêu người đang thất nghiệp chứ không phải chỉ riêng một mình bạn đang thất nghiệp bạn nên hiểu điều đó bởi vì đừng có nói lý do với Phước là tại vì vì tại vì em bị uh, em bị thất nghiệp hai ba tháng nay vì đang dịch em không đi làm được thì bạn không đi làm được cũng đâu có ai đi làm được và bạn đang thất nghiệp ai cũng thất nghiệp chứ không phải chỉ riêng bạn nên thì bạn có thể xin nhóm khác giùm mình nha đừng có xin mình nữa xin mình nữa rồi nhiều khi lâu lâu bữa nào mình điên lên mình chửi lộn với nhau nữa rồi quay qua ghét nữa mình nói chuyện bằng tất cả chân tình luôn á mình muốn hỗ trợ cho một ngàn người chứ không phải muốn nuôi một năm trăm người rồi bây giờ anh em mình đang tiến tới ờ, hẻm 52 Hùng Dương nha hỗ trợ cho một cái giải ờ, trọ có danh sách các phòng đầy đủ chào ờ, bạn Lương Quốc Toàn chào Ngọc Em Phạm tìm ảnh đi đường này luôn hả? Vậy tới nè. Rồi. Chào Lê Nhã Kỳ, chào Tiểu Sài Thành, chào Mai Lê. Đây. Dựng đây đi anh. Dựng đây được Dừng rồi. Đây đừng đừng đừng lại sát quá. cái danh sách đâu ạ à? rồi để đó đi em để để để để đó đi để đi ờ lấy anh cái chai ờ, nước xịt đây lấy cái bình nước xịt xịt cái tờ giấy giùm anh cái khoan từ từ từ từ gì hả gì nó, nó xịt vậy đó hả à, mày quơ tao nhiều nhiều cái để cái chai đó làm sao kìa ông nội mày đưa cái chai giống xịt mũi quá à. rồi coi anh danh sách hẻm 52 Hùng Dương để từ từ nha mình coi cái nha. À, nhà trọ gì quý phòng 2 phòng 4 phòng 1 phòng 2 phòng 4 Ủa là sao a à, Ủa cái này phòng 1 phòng 1 phòng 2 phòng 4 Ủa cái này là trùng mà cái gì mà ghi nguyên dọc hết trơn vậy vậy ở đây nếu tính ra nè à, cái chỗ gì à, trần gì phòng 2 này phòng 2 này là một phần nè phòng 4 với phòng 4 nè một phần nè là ở đây giải này là ba phòng nè ba phần nè cái gì sao em cái không rồi em, ngồi đi là sao là cái hai cái này là một dãy trọ một hai cái đầu là một dãy trọ còn mấy cái sau là một dãy trọ nè, con có hoạt là hai khác phòng riêng đó hả dạ, đúng rồi. phải không dạ, đúng rồi. ủa các phòng là ở chỗ có nhiều dãy trọ à, giải khác phải không dạ, buôn bán hàng la là vừa bán vừa la hả à, mắt kiến rồi à, móc khóa đó phải không rồi ok 11 phần phải không rồi 11 phần rồi để đây 11 à, phần rồi em né né rồi đi em em né né rồi đi để cho chắc xuống 11 phần chắc ở đây nè ủa xe tải đâu ủa cái xe chở rau đâu điện cho nó em để gạo ờ, xuống trước kìa tới rồi tới rồi mười một mười một hai bốn sáu tám ba ba ba ba bịch nữa ừ, <laughs> đúng rồi phải kéo lên coi coi kỹ sao con à, à, không có chú sẽ nhìn theo danh sách này à tại bữa nay chú chuẩn bị đủ à chú chuẩn bị đủ đồ thôi không có phát sinh thêm rồi nhà trọ gì quý nha xong chị phát theo danh sách thôi anh ơi chứ mà đông quá thì nói chung là ờ, em không có phát hết <laughs> anh đó kêu phát phát hết phát phát hết phát lo sao cho nổi anh phát gieo duyên thôi đâu phải chỉ riêng mình nên hẻm này đâu vậy nếu không nếu không chịu thì thôi lấy đem về chứ giờ tụi em đây có danh sách tới đây tụi em phát đây rồi không có danh sách rồi ra rồi tụi em đâu có phát ủa anh anh anh anh ra hỗ trợ tiền thêm cho tụi em đi tụi em phát cho ủa anh không có tiền chùa vậy anh nói làm chi ủa tôi ở đây là tôi muốn phát vừa đủ trên danh sách ủa phát người có người không phát anh gì anh nói chuyện kỳ vậy chị tào lao không tự nhiên tôi đâu có tiền chùa ủa đang dịch rồi sao đưa tận tay vì trần thị sĩ nè lấy giùm con đi ạ à. Dì, dì sĩ lấy giùm con đi Dì sĩ lấy giùm con đi ạ vì vì dì Tuyết lấy giùm con đi ạ Rồi nhà trọ dì Hồng nè à, Anh à, anh Văn Phong lấy giùm con đi ạ Chị à, Kim Xuyến lấy giùm con đi ạ Cô Hạnh lấy giùm con đi ạ Dạ đang giãn cách nên con giữ khoảng cách như cô thông cảm nha à, Chị Ngọc Hiếu nhận giùm con đi ạ à. Chị Diễm Kiều nhận giùm con đi ạ à. Chị Duy Khánh nhận giùm con đi ạ à. à, Chị Chánh Thơ á là ai ạ à? Nhận giùm Ờ quên chú nhận con đi ạ à. Nguyễn Thị Cẩm Hường nhận giùm con đi ạ à. Với lại uh, chú Văn Nguyên á nhận giùm con đi <laughs> kia ông bỏ tiền ra cái ông nói đâu phải tiền chùa không ở đây em không có ghi à, duy khánh nhận giùm anh đi rồi còn à, một phần là của ai em à duy khánh hả hèn chưa kêu chị không ra phải không ok nha rồi ờ, còn phần này của ai còn phần của ai nãy ủa đủ hả vậy dư hả rồi vậy dư vậy mình đem đem lên đi mình đem về ủa rồi không em không nhận cho em hả em xin giùm hả rồi ok cảm ơn em nha hồi nãy có một cái cô hồi nãy có cái cô nào ra mà không có danh sách á em lấy lên đưa cô mà anh nha em quên ghi á nhớ không nhớ không nhớ cô đó không lấy vô, đưa cho gửi cô đó giùm anh nha rồi rồi không có gì đâu em tại vì uh, ờ, xàm xàm vậy thì anh không quan tâm đâu <laughs> cho cho hết đi cái nói anh ra tiền cho đi <laughs> không phải tiền chùa thôi mở miệng nói không phải tiền chùa biết không phải ờ, tiền chùa <laughs> biết không phải tiền chùa mà nói chuyện vậy cái nhà cơ vào được nhiêu giờ nói chuyện phách lối hôm bữa mà quay quay ông nói quay ờ quay quay nói gì đó có người trên đây comment nè nói ông xàm đó xàm Ừ, không biết con ừ tự nhiên đâu ờ, ra phát thì phát hết tự nhiên khơi khơi kêu phát hết ông không ông không cho thôi để cho người ta cho mấy người ở đây bữa nay đã nói là muốn tu rồi mà còn gặp cái gì đâu không ừ, người ta khó khăn người ta ở trọ người ta ra người ta xin người ta mới xin rồi mình đã lên danh sách vào không ông đầu giống nói phát rồi thì phát hết đi phát có mấy hộ phát làm con mẹ hay gì là tính là phát cho ổng luôn á ờ xong cái mình mình nói mình có danh sách cái uh, kêu ờ, ổng chửi hoài ổng nói phát phát hết không phát rồi thôi nhưng mà trong khối đó ổng đâu có ổng đâu cần nhận quà đâu xàm quay qua nữa mình nói anh cho tiền đi đem phát hết trơn cho nó không phải tiền chùa ngộ không trời là trời Ủa mở miệng nói câu đó mà còn quay qua còn nói mình nữa chứ lại thiệt chứ biết nói câu không phải tiền chùa vậy là nghĩ là biết hiểu rồi đó cuộc đời là không bao giờ làm từ thiện cái anh gì đó ngay đó nha nè nhớ mặt em nè để có gì đó anh thấy anh muốn kiếm chuyện với em thì cứ gì kiếm chuyện nha ờ à, ăn đó xạo đó giờ mà ngay cái nhà ngay hẻm 54 kế quỹ ban đó nha nhà mà để mấy thùng nước xanh đó đầu hẻm 52 đầu hẻm 52 sao mình đã muốn ờ, bình thường đi phát vui vẻ xong cái ông nói phát cho người ta mà không chịu trao tận tay người ta mà để quăng giữa đường má giống như ngu nó chạy đang dịch mà kêu phát tận tay lại thì chứ anh muốn thở máy. ờ. <laughs> bởi vì không ai muốn thở máy. vậy. bởi vì ngộ gì đó mình để lịch sự mình kêu mời lên nhận mà còn không chịu nữa còn phải kêu phát tận tay vậy để nữa phát không phải phát tận tay xong phải quỳ lại cái nữa mà quỳ lại ngay nó mấy bà con ta khổ gì ai cũng quay qua kêu con thôi anh im đi để đây, đây tao phát ừ đầu ờ, lao bữa nay 30 đó nha mới nói mới nói bữa nay hiền rồi đó nha ngày cuối, <laughs> nữa mô phật bữa nay không đem ờ. chuỗi bữa nay <laughs> mới nói cái bẹp chiều mới cho ăn tu, mới ăn bữa nay bữa nay muốn tu luôn đó nha trời là trời có ra đón không chị ơi còn mở miệng nói mình là không phải tiền chùa nữa kêu nó anh cho tiền đi em phát hết trơn sớm à, không phải tiền chùa biết nói câu đó nữa lại chứ đang dịch kêu phát tận tay không có duyên <laughs> giờ qua đâu vậy em ừ, kiếp nạn cuối ngày nữa trưa cuối ngày nó mới từ tới tối còn gặp nữa, bữa nay 30 nó ăn chay mới thả 33 triệu <laughs> số 4 số 4 hả muốn hiền mà hiền không nổi tiền làm ra nha không phải chùa nha mở miệng nó không phải tiền chùa mà kêu mình phát chân đi mô phật mới thả ba ba phóng sanh hồi chiều đây thiện tai thiện tai không thiện mà lại gặp tai <laughs> mới nói tu mới, nói tu cái bẹp luôn đó trời mới nó mới thả ba ba chiều thà, thà ừ. yêu quái xuất hiện yêu quái xuất hiện liền <laughs> vừa mới bạn bé xin dùm thấy nó hiền khô ha giải thích rõ ờ. từng chỗ bé đó nó ở trong cái hẻm à, trong hẻm thấy bà con khổ rồi xin dùm cái hẻm đó em ở gì nó à chị bên đây rồi lấy dùm con nha cô giữ khoảng cách nha rồi con cảm ơn nhiều cái gì vậy ok bạn bằng bằng mình có nhận nha tu sao nổi chị xem còn quà cha đó nữa ý bạn hưng nhỏ biết ổng nè lúc trước khổ chết mẹ giờ nói chuyện nghe thấy thấy thấy quế tèo quế không hỏi hận quế không quế không hơn anh hận hỏi cân quế không kìa hơn nhỏ quế quê liêu quê liêu liêu liêu trời câu gì mới mắc cười anh, anh cho tiền anh anh cho tiền em đi à, vậy anh cho tiền em đi phát hết trơn nguyên sớm luôn đâu phải tiền chùa <laughs> ừ không phải tiền chùa chả biết nói câu đó luôn không phải tiền chùa mà đòi nhận đồ từ thiện ờ mà đi mà vô mà kêu làm như giọng ta đây vậy mà kêu mình phải phát tận tay nữa nha kêu ông ra phát tận tay giùm <laughs> xài kêu ông ra anh trao giùm em ok đi ghé gặp tào lao bạn sang phong bạn cứ việc để ờ, số điện thoại rồi địa chỉ nha rồi mình coi coi có có quen không nha nếu mình đã phát rồi thì mình sẽ không phát nữa nha như mình đã nói từ lúc đầu thì mình chỉ hỗ trợ cho những ờ, những bà con cô bác mà chưa có nhận được phần quà từ anh em mình nha còn ai mình đã hỗ trợ rồi mình gieo duyên rồi thì mình sẽ không phát nữa nha tại vì ờ, lý do đơn giản là hôm gài ờ, cô chú anh chị ờ, đã nhận được quà sau đó thì cứ nhắn tin xin lợi lần hai và cứ nói là một câu rất là quen thuộc xin lần nữa thôi thì bởi vì Phước sẽ giữ vững lập trường là sẽ không phát nữa bởi vậy nên cô chú anh chị hãy liên hệ nhóm khác xin nha mình gieo duyên với nhau đến với nhau một lần thôi rồi Phước cũng không cần mang nợ nần gì chân trơn á khỏi cần trả ơn yết gì chân trơn á cứ bước qua đời nhau vậy thôi rồi ờ, những ờ, cô chú nào chưa nhận được quà thì cứ việc nhắn tin ở trên ờ, trang số điện thoại địa chỉ Phước sẽ cố gắng gửi cho cô chú anh chị trong thời gian sớm nhất có thể 1.000 hộ thì Phước sẽ gắng cố gắng gửi hết 1.000 hộ chứ không thể nào mà gửi 500 hộ còn bỏ 500 hộ còn lại và đi nuôi 500 hộ trước đó hoài hiểu và thông cảm dùm Phước nhé dạ cô Minh Tuyết <laughs> tại ông đứng xa quá bởi vì con không biết có con sợ mọi người nghe không rõ tại vì nhưng mà con nghĩ là chắc có nghe <laughs> bữa nay dạ bữa nay ăn cơm với tương chao giờ qua đâu với em cho à. mình qua chẳng theo Nguyễn Ngọc Lan Anh là bé nãy không? Ờ đúng rồi, bé Nguyễn Ngọc Lan Anh gửi danh sách à, các bạn ghi rõ như vậy thì Phước sẽ hỗ trợ được hết trơn à bé đó hình như con của chị chăm chỉ nhà trọ nhìn nó quen quá mình xíu bạn Thành Đạt bạn uh, nói ghi cái địa chỉ và lên danh sách từng hộ mỗi hộ ghi một tên người thôi rồi uh, địa chỉ số điện thoại ừ. rồi uh, anh em mình sẽ tự động sắp xếp và liên hệ 113 chặn khéo hả 113 113 ở đây là tới uh, 126 126 là số chẵn bên tay phải vì số lẻ rồi bên tay trái chưa đủ phê chưa không đủ anh đang nói cái bạn ở trên ờ, bạn thành đạt nha em ờ, lan anh ủa hồi nãy ờ, em anh em nói anh nói con bé nó ở trọ anh cẩm hả con chủ trọ bé là con chủ trọ hả chắc con của chị chủ trọ à vậy đó hả nó như nó nói có nhà trọ của cô đây đây 113 rồi có người ra luôn có đầu xe lại luôn đi không quý thì biết lộ dòng cung còn cái sơn anh vô không được nha em đó thuộc địa phận phong điền nha 125 Hoàng Văn Thụ rồi em Thành Đạt này anh nhớ em rồi em đã từng nhận quà của anh rồi mà phải không mấy phần em chị này phải không rồi chị đứng đó nha để anh em của em để đồ xuống không vào làm chủ trọ đâu ừ. này tem giấy số nha thì bán giấy số rồi ok em rồi rồi rồi nhận quà em anh nha rồi cảm ơn em chúc sức khỏe em luôn nha ghé lại uh, ghé qua 30 tháng 4 xong rồi mình sẽ ghé lại qua bên uh, gia liễu có uh, uh, một anh uh, tài xế bên bạn hữu đường xa cũng là tài xế mà thường uh, uh, giúp giao cho anh em mình được một hai lần hôm nay anh gửi thêm tặng cho anh em mình 200 kg dưa leo nhưng mà xe anh bữa nay chạy về rồi nên không có được uh, nên không có chở qua được nên em mình hôm nay ghé lấy luôn 200 kg dưa leo mình không biết nữa bạn mỹ duyên ơi đúng rồi cần thơ hết giãn cách chưa anh phước không biết nữa nha em hiện tại là bữa nay thì là chưa nha vẫn còn giãn cách nha còn vài bữa nữa thì chừng nào có công dân chính thức của ờ, chính phủ thì ờ, sẽ biết nha em anh cũng không có gành à, ờ, mấy bạn viết vô tờ giấy á viết vô tờ giấy giùm mình nha danh sách thì viết vô tờ giấy từng tên nha sưng dạ em không gành nữa à. em cũng không biết nữa thì chừng nào uh, hết thì hết à hết thì ờ, sẽ rất là vui và hết rồi thì em còn mong cho tha, rất là mong hết nữa hết là sẽ thất nghiệp để em còn tiếp tục nhiều cái dự định sắp tới nữa ơi đầu tư thẳng cái bị đúng rồi dự định ờ, sắp tới của em là qua dịch là mỗi anh em là bữa nay là em gửi cho anh em mỗi anh em cái nón với lại cái áo rồi đó với lại thêm qua qua dịch nữa thêm cái bị nữa là xong rồi mở ra giấy bán giấy số em sẽ để cái sạp ở đó và anh em sẽ đi bán à, anh ơi, thêm cây gậy ăn sinh cho nó lại cây gậy ăn xin nữa hả tội nghiệp nam ngày nào ừ. <laughs> gặp anh rồi hết ngồi để mà có cô nào bán nón lá đó phải không? Rồi. Qua wow. Em Nguyễn Trãi. <laughs> không có dư nha bạn Nguyễn Sang nói chung là quà thì không lúc nào mà dư hết trơn á không thiếu thôi chứ không có dư à, lỡ bị bom dạ ok bạn qua phường Thảo Điền phường Thảo Điền là đâu chạy Thảo Điền từ cha sanh mẹ đẻ giờ em chưa biết phường Thảo Điền là đâu luôn á em ờ, ở dân Cần Thơ mà em không biết phường Thảo Điền ở đâu luôn á trời trên kia rồi đâu có phường Thảo Điền mà nghe Sài Gòn cũng đâu có phường Thảo Điền Sao Nguyễn anh mới nói với nó lỡ có bị bơm thì nhớ tăng À, tức là mình có lên danh sách mà bị uh, điện rồi không bắt máy á bơm nó gì thôi tao mở cửa luôn rồi cậu sợ quá bây giờ chiều ăn tà hủ mà đâu có ăn gì bổ đâu cà na cà na hả ăn tà hủ xong ăn cà na sáu đây là là xong nè lắm mới làm lại chị em thôi à Thảo Điền là ở quận 2 ha phường Thảo Điền ha ai biết luôn bạn sang Nguyễn đó, đó giờ có nhận được quà của mình lần nào chưa kêu cô này uh, em điện cho kêu băng qua lộ đi hẻm nghịch đó hẻm 558 á kêu qua lộ kêu qua kêu qua lộ hẻm 558 ờ, là bên uh, từ chợ Sơn Khánh chạy lên bên tay phải hay tay trái em hỏi cô á đối diện bên uh, học dân tộc mình tới mình nhỏ ba tới xã à y học tốt nghiệp không Đoàn. Ờ, <laughs> bạn Đoàn, bạn Đoàn vĩnh trường hôm qua hẻm 51 á mình kêu về tập santo ba vòng đi <laughs> bữa nay lên bình luận <laughs> nhảy hoài tập hoài nhảy không được vậy hả ok gì còn đảng y tế đâu gì đảng y tế mình nguyễn trường vậy ơi của Cần bị lắc đường bị lắc trường các bạn các bạn Nguyễn Thu Thảo này hôm qua em có lên danh sách cho bạn ấy không bà bộ à ừ. Nguyễn Thu Thảo gì đó ờ, cứ cứ lên xin hai phần một phần cậu bà bộ hôm qua mình đã nhắc nhiều lần rồi mà bạn Nguyễn Thu Thảo bạn không để số điện thoại lại biết đường đâu mà liên hệ cứ đi ngang qua rồi đi ngang qua rồi đâu đi mà không liên hệ thì đi qua rồi chạy luôn chứ đâu có biết ai đâu mà cho tập một tuần mới nhảy được thôi khỏi nhảy ok bạn hoa hồng nha đang nghĩ nó đừng nhảy em trai ơi cho chị một phần rau đi phải chị quyên võ là cái chị hồi chiều qua xin rau phải không ạ phải không ạ cái chị mà hồi chiều qua xin à, xin một phần rau đó mà không có anh phước ở nhà phải không ạ à? ủa quên không có em ở nhà phải không chị quyên võ có không có có bạn thu thảo có số điện thoại rồi nha Bà Nguyễn Thu Thảo là hai phần hay là ba phần? hai phần hay là ba phần? Phải em không em? 558 đó. 558 phải không? Rồi đứng đó đi em. Rồi hàng nào xuống phát? Không nào dám xuống hết trơn. không em nhận phần của em đi còn ờ, bà ngoại em cách mạng tháng 8 thì anh cũng không biết ở đâu luôn nữa dạ, ờ, nói chung là cứ gửi thì gửi địa chỉ số điện thoại thôi chứ giờ nói miệng anh cũng không nhớ dạ, hẻm nào à, hẻm 7 cách mạng tháng 8 hả ờ, hẻm 7 hẻm 7 ngay cầu Bình Thủy là ở đâu gì dạ. hẻm 7 ngay cầu Bình Thủy khúc của mày á là hẻm 7 nó gần hẻm 8 đó phải không là hẻm 6 mới tới hẻm 7 đúng không em không biết lấy gì anh biết gửi lời hả nói chung là gửi anh cũng không nhớ đâu gửi lời là anh thua rồi rồi rồi ok nặng lắm đó nha sách vô từ từ thôi nha bạn Quỳnh Diệp ơi rồi farm vậy đủ rồi đó bạn bữa nay mình không có ghé Trần Nam Phú nghe mình nói là mình ờ, có gửi trên danh sách thôi nha Ok nha em em Nguyễn Lâm là bữa nay danh sách cho ở quận huyện là 5, 5, 5 phần phải không em coi lại coi phải của em Nguyễn Lâm nữa không em có luồn qua phải không phải không 127 quà quốc Việt phải không em ờ, số điện thoại mấy cuối vậy Ủa khác rồi Gì khác em ngân lâm em đâu em có gửi danh sách đâu anh đâu thấy đâu em hay là trôi rồi anh không biết luôn bữa nay anh có ghé hoàng quốc việt nữa nhưng mà không phải ờ, cái khu đó em có gửi thì gửi danh sách về nha chứ ờ, anh chưa có thấy luôn tại nếu có thấy hồi chiều là anh ghé hoàng quốc việt là anh đã lưu luôn rồi hẻm 12 chạy vô tới ngã ba hả đâu có vô trong được cái phong tỏ mà anh chạy ra tới đó được luôn phải không rồi ok 27 là kế hội người mù nữa ờ 27 cái hẻm ờ, hội người mù là hẻm rồi. rồi wow mà giờ vô chậm rồi đâu có vô được nó phong tỏ ngay đâu có vô được phong tỏ ngay đầu đường ngay đầu vệ vô chợ em chụp cái màn hình của bạn uh, Ngân Long loại này em Hello em luôn heo Có gửi rồi phải không Ngân Lâm bạn có gửi lên trang rồi Bữa nay em có lưu không Rồi hẹn ờ, em vào ờ, ngày mai hoặc mốt nha Yeah. nói mày nè ở đây nè mà không có nghe mùi gì hết ít nhớ hết ok các bạn uh, em có chụp màn hình của bạn Nguyễn Thu Thảo có lưu phải không rồi, bữa nay là có sẽ có alo cho em nghe Nguyễn Thu Thảo có danh sách rồi nha Ngân Lâm bữa nay nếu không có thì có thể là ngày mai nha em tại hồi chiều uh, chắc thu thảo ngày mai luôn hả rồi bạn thu nguyễn thu thảo ngày mai luôn nha ngân lâm ngày mai luôn nha bạn ờ, Nguyễn Sang nếu mà hồi anh có dư khúc đó thì anh sẽ gửi em luôn nha để coi như thế nào cái găng không có qua được nha bạn Nguyễn Thanh Trung mình không có cho nha khỏi có một phần hay hai phần gì nha tại vì ra giá với mình là mình không có cho luôn <laughs> tính mình nó ngộ gì đó xin một phần biết có cho chưa nữa thôi vậy hai phần đi anh ơi khỏi luôn nha em ơi tới luôn bác tài ơi vô lấy dưa leo luôn nha rồi chị ờ, chị quyên gì nè chị quyên võ nha ngày ờ, chiều chị không có qua ngày mai chị chạy qua ủ hình ngày mai chị ờ, đi qua bên chỗ cái điểm tập kết của em lấy rau củ nha rồi vậy được rồi nha em trả lời vậy cho tóc hành không có qua phạm ngũ lão nha em ơi chị nguyễn thị ngọc tiếp những cái hộ đó em có cho rồi nên không có cho nữa nha chị gieo duyên chỉ một lần thôi dạ rồi tới ngã ba này đây rồi bạn ấy đem vô leo ra chất lên ờ, sau, chất bên xe bên đây đi Nguyễn Thị Diễm Diễm này là như có cho rồi nè Em xin nhắc lại nha Những hộ gia đình mà em đã từng cho rồi Thì em không có cho nữa nha Em chỉ gieo duyên cho những hoàn cảnh nào chưa từng nhận được bên em nha Đừng có ai mà xin tới xin lui Mà nói ừ giúp một lần nữa thôi nha Em không có giúp nữa đâu nha em chỉ uh, gieo duyên thôi như em nói rất là nhiều lần em chỉ là gieo duyên thôi một uh, một ngàn hộ thì em sẽ gieo duyên gán hết một ngàn hộ cho những ai chưa có hỗ trợ chứ em gieo duyên 500 hộ xong rồi cứ 500 hộ đó xin tới xin lui hoài em không có nuôi ờ, các hộ nha bởi vì cũng thông cảm giùm em nha còn những người chưa có nhận được thì em sẽ cố gắng em hỗ trợ chị Kim Ngân ở trên hẻm 333 đó em không có ghé hẻm đó nữa nha em có đi ngang hẻm, 15 Ủa ngăn lâm này hẻm nhỏ ngang trường tiểu học An Bình đấy em tính hỏi anh lại á là coi lại á không có ghé luôn là hôm bữa mình cái hẻm nhỏ nhỏ đó ừ hầu như là đa số là cho gọi Giống xin thêm không ạ à. chị 30 lần hả? Ờ. 30 gì còn bạn thành đạt bạn xin cho ai cho mọi người thì biết là bạn ờ, có lòng rồi thì tuy nhiên bạn gửi cái danh sách về cho mình nha ghi rõ từng tên từng nghề nghiệp nha của các hộ nha chứ uh, mình uh, nói miệng là mình không có nhớ đâu rồi anh đem ra chạy theo anh rồi chạy, theo, rồi cái chị chị chị ngăn lâm á ở đường hoàng quốc việt á à. luôn đi rồi 5 phần đúng không đúng rồi. rồi chị uh, điện cho bạn bạn Ngân Lâm ở đường Hoàng Quốc Việt đó cầm danh sách 5 hộ đó ra giùm mình luôn nha mới kiểm tra đồ lại là có đủ để phát cho bạn luôn nha bạn Ngân Lâm ơi gửi vô uh, inbox vô tin nhắn trang của mình đó nó có cái mục tin nhắn đó gửi vô bạn cái răng anh em mình không có qua nha bởi vậy ờ, khỏi chờ khỏi đợi nha rồi ok cảm ơn nhiều nha quân rồi nhận ờ, hai ờ, hai trăm 200 kg dưa leo Ngân Lâm nói mọi người nha Rồi em cầm cái danh sách ra ghi rõ luôn nha chứ uh, anh không có ờ, để anh coi nha em ca vợ anh ơi em gửi hết những hộ ở trọ em gửi thì em cứ việc gửi nha em còn cái vấn đề được hay không đó là nhiều khi anh không có trả lời được trước nha em anh rất là khó trả lời nha vấn đề của em là em xin giùm mọi người thì em cứ việc gửi về trang thôi còn có vấn đề mà chừng nào anh cho thì từ từ tự động anh sẽ sắp xếp nha chứ uh, anh không có hứa là chừng nào chừng nào mà anh mở miệng anh nói là ngày mai thì chắc ngày mai sẽ ghé còn anh chưa hứa thì anh anh nói là cứ việc chờ thôi nói chung là anh ờ, cũng không có muốn làm khó dễ gì ai chứ á nhưng mà anh sợ cái trường hợp mà nhận ờ, hai hộ ba hộ nhận với lại anh muốn coi coi như thế nào để bên bển ha bên đây bên bển còn trống không bên đây được phải không ok con không có cho gao nữa nha cô ờ, cô Kiều gì nha Kiều cô luôn nha Nói chung là bây giờ là Con chỉ gieo duyên cho những hoàn cảnh mới thôi cô ơi Cô Kiều ơi mong cô thông cảm đi Chứ cô xin con rau rồi xin quà Xin hoài kỳ quá trời luôn á Vòng vòng ăn hết rồi xin hoài luôn Còn biết bao nhiêu người chưa có nhận được nhiều khi nói trên nói chuyện ở trên livestream nói hoài luôn á mà sao không ai không ai hiểu chân luôn á cứ làm khó con hoài rồi bảo con sao khó khăn sinh sao khó quá thật sự sinh con rất là dễ luôn á tại vì mọi người xem livestream mà không có chịu nghe lời con nói cứ việc cấm đầu sinh mà không có biết như thế nào em phát à, em phát ngay trường tiểu học an bình một á anh gần đó không gọi lại giùm em đi rồi thì anh gọi lại trường tiểu học an bình một ở đó có cái cô đang đứng gọi Sài Gòn mình không có đi lên tới nha Bùi Thị Tính ơi Mình chỉ ở Cần Thơ thôi Bạn Hồ Bảo Xuyên xin vài phần là xin mấy phần bạn Xin thì mình ghi gõ ra Làm ơn trước khi một ngồi soạn cái tin nhắn đó tay thì soạn tay mình thì soạn tin nhắn lỗ tai thì mình nghe phước nói dùm cái gõ khổ ghê luôn á trời cứ hướng dẫn cho cách mà để sinh mà cứ đơn giản thôi mà không có vòng vòng nhiều đó nói tới nó lưu hoài luôn á rồi bảo phước khó gì không nhớ luôn nữa cứ việc gửi địa chỉ nha rất sao chuỗi Cô Kiều ơi, con mới nói có mấy câu mà cô nhắn rồi cô ờ, giận lẫy gì nữa về cô? có thì có không có thì thôi cô giận lẫy hoài bởi con nói cái khổ cái khó đó sao mà cứ việc quan hỷ hay không quan hỷ gì á nói chung là đừng có xin nữa đã cho rồi con cho cô rất là nhiều lần luôn rồi rồi cô cứ xin hoài rồi cô nói là quan hỷ quan hỷ có cho cô nữa rồi con trả lời với cô như vậy chắc lẽ giờ cô muốn làm sao trời ơi biết rằng ăn của thì đã thì chứ nặng nề con có nói nặng nề gì cô con nói con cho rồi cô xin mấy nhóm khác đi phải gõ cổ ghê luôn trong khi á, cô kiều á, kiều cô gì đó là con cho cô là tính ra chắc không biết lần thứ mấy rồi nữa à dạ ok cảm ơn nhiều nha quân con giải thích rất là nhiều lần rồi với cô rồi con nói ờ, con đã gửi cô rồi rồi con cho quà cô rồi con ghé con cho hoài mà cứ hết rồi cô cứ việc ờ, xin con hoài rồi cô nói quan ờ, hỷ có thì cho cô bây giờ con nói là con không có cho nữa thì quay qua cô giận cô hờn bởi vì giết tụi con thiệt khổ ghê luôn á bởi vì nãy như lúc đầu phước đã nói á bởi vì phước lúc đầu phước đã nói á cho rồi mà không cho thêm nữa thì cũng lại cũng bị chết, mà không cho cũng chết, nó bẩn gì hả à? với lại cô á cô xem cái livestream của con cô xem cũng nhiều lần mà biết cái tính con mà hai tháng mà cho được ủa hai tháng hay là 3 tháng hay là 4 tháng gì ủa trời ơi bây giờ quay qua trách cả hai tháng cho được lần gạo với uh, mấy lần rau ủa con nuôi cô hả cô cô nói chuyện gì ghét rồi cô nói chuyện giống như con nít vậy cô kiều kiều cô ủa con cho cô lần gạo rồi rồi mấy lần sau con cho cô rau nữa rồi giờ không cô xin không được rồi quay qua cô nói con nói nặng nói nhẹ cô lớn mà cô nói chuyện gì kỳ vậy cô cô vừa mới ăn đồ của con đó ăn mấy tháng nay cô ăn rau củ ăn gạo của con đó con nói con nói khi mà con cho cô lần thứ hai rau củ con nói cô đừng có xin con nữa kỳ lắm con nói chuyện với cô luôn rồi mà mà cô cứ kêu nói con quan hỷ đi cho cô cho cô đâu phải trách nhiệm con là phải cho cô hoài đâu còn biết bao nhiêu người chưa nhận được kìa trên livestream con cô thấy không rồi bây giờ quay qua xong rồi giờ là cô ghét tức là không cho nữa thì cô sẽ ghét rồi cô kia không nói là nặng nhẹ nãy giờ con nói chuyện rất là bình thường con nói con không có cho nữa nha cái bà mà mình cho mấy lần rau rồi cho gạo rồi đó thôi được rồi nha cô vậy nha con không nói nữa rồi cô muốn đi đồn cô nói ai đó con xấu xa cỡ nào cũng được Phước xin nhắc lại nha Phước chỉ cho gieo duyên một lần thôi chứ không có cho thêm lần thứ hai nha các Điều bạn các cô chú xin qua các nhóm khác dùm Phước nha hồi nãy giờ Phước nói dạ. rất là nhiều luôn ví dụ như 1.000 người thì Phước sẽ cố gắng cho hết 1.000 người nhưng mà cứ từ từ Phước sẽ cho tới chứ Phước không thể nào mà cho 500 người xong rồi cứ nuôi 500 người đó hoài từ thiện là mình gieo duyên thôi chứ không phải là trách nhiệm nuôi nha chiến xe hỗ trợ mùa dịch không đồng nha chứ không phải là chiến xe mà là nuôi nha cô chú anh chị thấy rõ không có chiến xe nào mà ghi chữ nuôi lên chân á chỉ có ghi là chiến xe không đồng hỗ trợ bà con gặp khó khăn thì tức là người ta sẽ đi qua người ta gieo duyên trời ơi chén chết vừa vừa mệt vừa cực mà còn bị trách nữa lúc cho thì thấy vui vẻ lắm giờ quay qua nói mình nói nặng nhẹ rồi hoài luôn á mày ngồi mày cứ tối ngày mày nghe cái mùi gì hoài luôn á có mình anh nó nghe à tại vì mấy anh em ngồi kế cửa sổ không mà em đang ngồi đi giữa rồi mình sẽ vô đường Hoàng quốc Việt nha mình phát cho hai khu nha vô khu này là bầu sẽ cực khổ lon lon cẩm lon trần em chưa có tức là nhiều khi á, là em không có để đéo điện thoại hay là gì lại hoặc nhiều khi em nằm ở cái khu không phải ngay trung tâm ninh kiều hoặc là cái khu anh không có đi qua anh chưa có lưu chứ không phải là em nhắn tin một cái là có liền cái việc để số điện thoại lên anh sẽ lưu nhiều bạn cái nhắn tin bữa nay qua ngày sau là mình đã đi liền luôn á mình chạy muốn rảnh dò luôn muốn tuột cái quần luôn á mà còn không kịp nữa dạ không có gì đâu nếu con có nói gì quá lời thì con xin lỗi nha kiều cô cô kiều rồi vậy thôi nha kết thúc câu chuyện nha đây sao chuỗi bị giật vào chuỗi rồi nãy mới đi gớt xong sao chuỗi nữa con nói rồi cái tánh con nó thẳng tánh lắm bởi vì nói thì con nói lại thôi nói cho hiểu thôi mà cái giọng con khi nói cho hiểu thì nhiều người nghĩ là con nói nặng nói nhẹ tại vì khi con nghe nói cô nói là cho hai tháng trời mà cho được có một lần gạo với mấy lần rau gì đó là con nghe con bực đâu phải trách nhiệm con đâu cái cô cô kiều là cái cô mà nằm ở như là đa số là hình như là ngay nhà, nhà hẻm trọ 999 đó nhà trọ 99 bên Nguyễn Đệ hay gì á phải không xem ờ, phật đồ này kia là bữa đó ghé nữa đó ghé bữa thì đó bữa đó chuyến về còn ghé nữa đó là cái là cho cái gì nếu tính ra cho hai lần gạo một lần lúc trước còn kết hợp với nhóm của hiếu ghé một cho một lần cho nguyên giải trọ và lần sau nữa đó mình cho nguyên giải cho nguyên giải trọ luôn rồi lần sau cho thêm ờ, một lần nữa hay gì đó gạo gì nữa rồi xong rồi cho thêm rau nữa có đợt mà cho nguyên bó rau nhúc chà bá nữa ba bốn lần nhớ nhớ không gì có đợt rau nhúc mà nguyên đó không phải bù ngót ba ngót một bó đó ừ bù ngót đó mình trước bị ờ, thâu bắn chứ đâu ừ rồi trời ơi lại vô hoàng đường hoàng quốc việt chỗ trong đây là sẽ là hai khu nha có danh sách nha con nói thì phải cho cô nói nói chung á là cô không cần nói các bạn đừng có xin con nữa rồi vậy thôi kết thúc được rồi cô ơi cô cứ xin con hoài luôn con năn nỉ cô luôn á trời bữa hổm mà con nói cô xin một lần rồi con đã nói là con không có cho xong một hồi về thấy con cũng xuống nước con đi con đi chùa về con ghé lại ngay cái nhà trọ 99 của cô ngay Nguyễn Đệ con cho cô một lần nữa con vẫn cho cô nữa rồi bây giờ bữa nay cô lên cô xin nữa rồi xong rồi cô nói này nói kia nữa cô không nói nữa cái gì mà sao cô nhây quá à mình có cho thôi nè cho nói chung là bao nhiêu lần gạo thì con không cần biết nhưng mà con ghét cô như là ba lần rồi chứ không phải là gì nữa sao cô nhây quá trời luôn thôi lóc cô nha mệt cô quá trời luôn á ở đây biết bao nhiêu người chưa nhận được nữa cô có thấy nói hoài xong lóc luôn rồi đó giờ còn phân biệt cho mấy lần nữa bữa mà cô chú anh chị nhớ mà cái đợt mà phước đi uh, vô uh, vô ngay chỗ mà phi trường 31 không có giấy phật về đó ngang phước còn ghé cho thêm một lần nữa đó chán thì chứ đâu có danh sách đâu chỗ ai trước vậy à, ngân gì đó phải không ngân lâm dạ, dạ chỗ đâu bên nào bên nào bên đây trước hả mất định hướng luôn ngồi mà hồi mất định hướng luôn nè để cái chỗ này đi nó sáng chú à, chú chú chú né trong chú để để đây cho nó sáng với lại đồ nó sạch 5 phần dạ để đây nó dơ nó dơ sợ để à, cô chú dơ để đây đi cho nó sạch với lại nó sáng mình dễ nhận giúp việc nhà một người trên 88 tuổi, một học sinh Dương Văn Hà, Lê Xuân Minh. Như anh Sang gì nãy xin đó. à, bạn à, Sang gì đó nãy xin. À, rồi rồi em điện anh rồi. Ờ à, rồi Thì luôn phải không? Vậy tổng cộng là 6 phần. <laughs> bạn Nguyễn Sang nay xin được có liền Hên là bữa nay anh ghé vô mé đây luôn á Đứng đây cho cái góc nhìn nó đẹp Đứng ở ngoài à, đứng <laughs> đứng ngoài dụng nước Đứng cho cái góc nó đẹp Nghe nó sáng sáng Rồi anh Sang nhận trước đi à, Sang Nguyên Sang gì phải không Rồi ok Nặng lắm đó mình à, cái đó là ăn lâu lắm á Về mở rau củ ra rửa giùm em nha rồi à, em đọc nha dương thị sương nghề nghiệp là giúp việc nhà sương là cô đúng không ạ dạ. rồi nhận giùm con nha rồi rồi được rồi cô nhận cái việc đi nhận xong rồi mình đi vô nha rồi dương văn hà là ai ạ à? chú dương văn hà rồi chú bên đây nha lê sương minh quân rồi nhận giùm em nha về bà con mình rửa rau nha với lại mở cái đó ra là rửa lại trao ờ, đồ nữa trao chào là nó không có hạn đâu nha trên đó là ghi ngày sản xuất á chứ không phải là cái hạn sử dụng đâu Dương Thị Cẩm chị Dương Thị Cẩm à với lại à, anh à, Nguyễn Hoàng Ngân Quỳnh ủa chị chứ sinh viên với lại cái chị này là tạp vụ và phụ hồ luôn rồi dạ dạ không có gì ạ à. dạ đang dọc nước luôn nè cô chú anh chị nguyên cái vũng nước trà bá nè đứng ngay lấy góc đẹp ồ nước này nước rộng mênh mông bao la ở đâu nữa em xích vô trong nữa phải không hồ bơi hoàng quân xích bên hả rồi ok đấy ấy xích ra dạ. yeah. hồ bơi hoàng quân nghe hồ bơi hoàng quân hồ Quốc Thái ờ, hôm qua ở trên này nè gần cái chỗ hồ bơi này bữa nay bạn có on không ra luôn nha à, bạn bạn ờ, hồ Quốc Thái gì đó xin dùm hai người nào kêu hai người đó ra giùm mình luôn nha mưa hồi chiều em bữa nay tối không có mưa cho hai anh bảo vệ nha nói hai anh bảo vệ ra giùm mình luôn à, bạn ơi tên cường em điện đây nè có số điện thoại nè 0939829745 bấm chưa 0939829745 à, tên cường ngay chỗ hoàng quốc việt nè chỗ hai anh bảo vệ các bạn nào xin cho hai anh bảo vệ ngay chỗ hồ bơi á kêu ra hồ bơi hoàng quân luôn đi xong rồi à, ở đây mấy phần vậy ta 11 phần trong này phải không không ý anh hỏi là trong đây là bao nhiêu phần 10 phần với đó là hai là 12 phần phải không là ngay hồ bơi hoàng quân phải không rồi ok một hồi mình sẽ tổ chức một cuộc ờ, thi ờ, tại thi ờ, thi bơi lội tại hồ bơi hoàng quân nha cô chú anh chị à, khi các uh, cô chú anh chị ra nhận quà thì uh, mình sẽ nhảy với hồ bơi mình tắm cái mình bơi lội cái cho nó sạch sẽ nha ai thi ai mà lội uh, lội mà về nhất á mình sẽ gửi cho người đó thêm tiền Ủa, trời lớn luôn không cho đủ bơi trước anh <laughs> còn ai mà chẳng hạn như bơi sau á thì uh, thôi mình nhận quà mình đi về đủ bơi <laughs> tổ chức cuộc thi bơi lội luôn nói chứ giờ chắc chỗ hồ bơi nó đóng cửa quá sao vô được tài trợ thêm cục xà bông luôn hồi chiều quên ha rồi tới rồi tới lúc ổng nhây rồi <laughs> chiều á đi thả ba quên chở đồ đi theo nói chứ sao thả về biển không chị <laughs> anh thận khỏe không anh kìa rồi luôn heo dạ. trời ơi vợ trên này là là có mình anh luôn heo hỏi anh không chứ ngoài khỏe em ơi khỏe em ơi <laughs> bữa nay anh mới bán cái số về bán được mấy tờ không sớm giờ đi bán cái số mệt quá <laughs> rồi tới rồi đây phải không bà con ở đây ủa hồ bơi hoàng quân là ở đâu giờ rồi ở đây bà con mình có ai biết bơi không dạ không biết bơi hả gì vậy thua rồi em tính à, ai mà bơi được thì mỗi người ai mà đọc giải em gửi thêm năm xị vậy không ai biết bơi thì thua rồi tối mà còn bơi cái danh sách đâu chị rồi ok em đang lặn chuỗi nha bà con mình cứ bình tĩnh nha xịt giùm xịt giùm anh cái này cái ơi mang lấy bình xịt cho lấy bình xịt cái mình đứng cách hai mét giữ an toàn thôi đó ống mà là xì bùa ống mà là xì bùa giờ dạ lên giờ dạ lên ở đây mấy phần lên lấy gạo đi đèn à 2 4 6 8 10 rồi 10 phân nhà trọ 127 rồi ok mình ờ, cứ đứng đó nha chừng nào em kêu lên nhận hết lên nè để ở trên ờ, đây nè ở trong đây là mỗi mỗi hộ đại diện một người thôi phải không chị dạ yeah. thôi rồi lấy xịt xịt một cái còn uh, mì trứng nữa mì trứng trao nữa mỗi bịch rau là nó bự hơn à, rau củ nó bự hơn cái à, cái bao bao gạo luôn trên 4 kg nha để mình dùng cho nó lâu bởi vì mỗi phần quà của Phước là bạn có thể ăn khoảng à, một tuần đến 8 ngày nếu mà gia đình chỉ có một người sinh viên một em sinh viên thôi ăn cả chục ngày luôn á bởi vì khi mà mình đã nhận rồi thì mình à, đừng có xin Phước nữa nha Phước để giao duyên cho hoàn cảnh khác ăn hết rồi thì mình liên hệ nhóm khác dùm Phước nha rồi bây giờ em xin à, xin phép đọc đọc tên nha à, phòng số 1 à, chị Nhi làm mướn làm mướn chị Nhi gì đó làm mướn làm mướn thê gì đó siêu mẫu của ờ, hẻm 127 rồi kế tiếp à, phòng số Ủa giờ phòng số 2 mình không có hả chị à rồi phòng số 2 anh quá làm hồ anh quá này là vợ ảnh hả rồi ok nhận giùm em nha phòng số 4 à, chị hiền hay anh hiền gì nè à rồi ok làm mướn luôn ở đây ai cũng làm mướn chứ hả rồi phòng số 7 chị quanh làm mướn luôn phòng số 8 à, ờ, anh vũ làm hồ làm hồ là mình làm thợ chính hay là mình phụ anh phụ hồ hả rồi phải như làm chính ngon ha gán học nghề nha anh nếu mà học không được thì liên hệ với ờ, lộc phụ hô gì đó có đang dạy nghề phòng số 9 dì năm lớn tuổi rồi rồi đây phòng số 10 à, chị Linh anh Linh hả à. rồi phòng 11 là anh Thanh hay chị Thanh gì nè cũng làm hồ luôn phòng 12 là chị Hoa rồi chị qua chị qua là chị phải không trời tên mình mà còn quên luôn nữa em hả à trời trời em nói gì mà nhỏ nữa hả rồi ok phòng 13 anh tài làm hồ đợi lớn là hết rồi ủa rồi của chị không có hả chị xin giùm mà hả rồi trời. có à, lấy à, có mày còn rau củ gì ăn không có gạo đồ đầy đủ hả gì vậy à, gửi cho chị bịch rau đi rồi lấy rau ăn lấy thảo nha rồi ok chị đây cái dãy trọ trong đây nè nhìn vô là cái dãy trọ cũng à, tồi tàn rồi ok không có gì nha chúc bà con sức khỏe nha rảnh rảnh qua bên hồ bơi à, tập bơi nha nguyên vậy hồ bơi không ai biết bơi chứ không biết bơi không không <laughs> dạ dạ dạ dạ ok con cảm ơn cô rồi bạn à, nãy điện đứng ở đâu vậy em hai người kia Bạn đèn à, Sa ở kế bên thì bạn cứ việc à, lên danh sách đồ gõ gàng đi bạn ơi ok bạn Nguyên Sang nha Sang Nguyễn chứ em xin bữa giờ mà em làm thủ tục đồ nó rõ ràng đi em ơi chứ em lên xin phong an sinh mà khơi khơi vậy không anh biết đường đâu ở hẻm kế bên hẻm kế bên là hẻm nào em ơi ở trên cái uh, Google map nó không có ghi chữ hẻm kế bên em phải nói ừ em ở hẻm nào đường nào rồi số điện thoại kèm theo ừ em xin cho ai ghi danh sách giống như nãy giờ anh phát vậy mình ghi rõ ràng vậy chứ giờ em xin kế bên em xin 5 phần rồi anh sao mà dám giao cho em 5 phần bởi vì em nhận mà không có gì đó anh em cứ gắng cố gắng thường xuyên xem xem livestream và nghe anh nói để uh, anh chỉ cho cái cách để xin có lẽ mình xin <laughs> nhờ anh chỉ luôn rồi đó nữa rồi cứ để số điện thoại Ngô Lisa rồi không có nói gì chứ tự hãy số điện thoại hẻm cái bên thôi khỏi luôn nha em chán <laughs> ai lập Hà hả em ghi ra giấy tùm anh luôn nha em uh, gì đó xa siết gì đó ngô liên xa anh ngay hẻm em đó anh rồi ờ, ngay hẻm thì hẹn dịp khác nha em chứ bây giờ uh, bữa nay là không có nha anh chuẩn bị đồ trên danh sách thôi phước cho em phần chúc hẻm 67 em thất nghiệp hai tháng có con nhỏ với ngoại già không có gì ăn cây cô đơn đâu đây hả tới nữa nè nè nè cây cô đơn đây cây cô đơn tối quá không thấy gõ em Ngô Lisa nha à, thấy giờ mình qua đâu công ty may họ tăng công ty may họ tăng là ở đâu cái đường kìa có chạy được ha có trái dưa leo của anh thuận kìa em ăn mì được không quên nhà rồi Ủa quên nhà hả vậy chút nữa về lấy cho bạn nhật kha gì kìa bạn thấy trái từ bữa mà anh Thuận gớt trái dưa leo vô đó làm hại riết rồi nổi tiếng luôn ha luôn tới hồi con quý vị ơi đây phải không anh bảo vệ gì nè phải không anh cường gì đó phải không ủa không phải phải không phải lộn rồi chạy luôn chạy luôn Đóng, hẹp anh cường phải không đứng đó đi anh đứng đó đi trời ơi đeo tay phone này anh cường phải không đứng xa ra đứng xa xa đẳng đi anh anh cường phải không dạ, anh cường à rồi đứng lui lui xa xa ủa mình bị lãng tay hả ờ à. rồi đứng né né trong đi anh đứng né né ủa anh có mình nên ảnh mà sao xin hai phần à, anh xin đây cho ai mà hai phần anh xin cho ai hai phần hai người, hả đi, cầu rồi hả đi cầu rồi hả anh khổ ghê nói chuyện muốn banh cô hậu rồi rồi vậy gửi cho nói giùm em nha càng tiếng luôn cự cái gì anh hận nhật kha hỏi anh là dưa leo hay là dưa chuột chắc là <laughs> dưa chuột các em rồi ginh dưa giùm em nha rồi ok anh nói thôi chứ anh không nghe đâu <laughs> anh gật gật rồi à không nói không anh gì uống tao khăn tiếng rồi kêu anh lấy đi anh đứng anh nhìn hoài luôn Nam hay nữ? khang tiếng luôn Nhật Nhật ra là nam hay nữ vậy bạn ơi? Anh Thuận hỏi. sao? Nam hỏi kỹ vậy. Nam nam hay là nữ không biết nữa. Còn còn <laughs> tôi đưa mày đưa cái cả nước tao nói thiệt lẽ còn con mẹ gì đâu nữa, uống không có một miếng nữa. Không có cái nước gì chơi. Nó đưa nước đá không mà nó kêu mình uống trời là trời nó chơi mình luôn mày ăn cái gì tao cúng cho mày đồ ơi 30 tháng 7 đồ nó, nó chơi mình luôn nó không có đưa một cái miếng nước đá miếng nước vô nữa mà nó kêu mình uống ưỡi xong đầu luôn rồi mới đệt xong lại đó luôn chứ mình cũng hút khí thế đã xong không có miếng nước ngồi ngồi sao luôn không có đem đem mình nước này xong kìa ừ. Để đó luôn nè uống nè đem lên xe bạn à, bằng bằng à, xin trái dưa leo ăn mì anh ơi dưa leo à, cứ liên hệ ai xin dưa leo thì cứ việc liên hệ với anh thuận nha anh em chắc bền lâu luôn có dưa leo mới lấy 200 kg á Ủa, cái bạn à, Thảo Ngọc nhắn nhiều mà anh Phước không thấy mình buồn quá chắc nhảy lầu quá khoan em bình tĩnh bình tĩnh em em đừng có chơi lớn vậy em em nhắn lên cái địa chỉ đi em anh tới liền không anh tới lại để anh chụp hình lại anh quay cái clip lại lúc em nhảy á để anh ờ, biết được ngày mai anh đăng lên để anh sẽ có rất là nhiều lượt like em ba Nguyễn lên hả chỉ chỗ cho anh luôn nha ba em Thảo Ngọc ơi đi này ra đi cái hơi khu dân cư Hồng Phát đi ra đường này luôn hả? Đi ra khu dân cư Hồng Phát khu trong đây nó rộng mà đi, đi nhiều đường dĩa đâm ra trong ngày mới nè chạy ra đầu đường ngố à nhật kha là bd giờ là hợp gu luôn rồi đó em em hợp gu với anh thuận rồi đó anh thuận cũng à, đẹp trai 20 cm anh anh anh nói ngắn gọn thôi à, chủ quán của đại ngân chưa ghệ dầu ăn thì anh xài can 30 lít nhập lần 10 can <laughs> anh mới nhập uh, dầu ăn là can 30 lít mà nhập một lần là 10 can nào là giờ là tắm luôn đó nha ok bạn Ngọc ờ, Ngọc Chen Che An gì đó cứ việc lên danh sách thì bạn rồi gửi về Trang nha ghi tên ờ, tên từng người ở phòng nào nếu ở trọ thì ở phòng nào địa chỉ nhà nếu nhà thì ở địa chỉ nhà rồi ờ, nghề nghiệp làm gì anh Thuận chưa có gậy nha chưa gậy, chưa vợ luôn ảnh sinh năm 1987 35 năm phơi củ cải anh mới nói là nghề nghiệp phơi củ cải nghề nghiệp của ảnh là phơi củ cải là nghề tay trái là phơi củ cải nha nghề chính là đầu bếp hên hên em không có làm nghề phơi củ cải gì thì nó có ghệ rồi nó bỏ rồi lúc trước nó chết em trai ủa chưa có ghệ luôn hả có rồi mới bỏ kìa dạ, dầu ăn có tương ớt không tương ớt có Nguyễn Linh khúc nào Đường này đường gì anh Thực Trần Hoàng Nam mới Trần Hoàng Nam mới Trần Hoàng Nam mà thì <laughs> chị đang chạy lên Nguyễn Văn Linh chị đang ở trên đường Trần Hoàng Na chị chạy lên Nguyễn Văn Linh Nguyễn Linh hỏi đoạn nào luôn hướng lên cầu Bà Bộ chị đưa chưa lên tới cưng nữa cưng rồi <laughs> dạ. Dạ. hướng lên dạ. cầu Bà Bộ hả ừ. à Nguyễn Linh hướng lên cầu Bà Bộ là nằm bên khúc bên kia hẻm ba khúc bên kia còn đây là trần quảng nam mới vậy anh vậy anh bọc qua đâu về đó đi về à, hồng phát nè hồng phát mình ra anh bọc lên bà bộ mình ra hồng phát đi ra nguyễn cường nói dài đi rồi mình bọc lên bà bộ cái xe kia nó ôm cua là y chang mình luôn á Trời dạ, ơi Nhật Kha mới 15 tuổi à, anh ơi Anh không có cho Sài Gòn em ơi Sài Gòn à, anh không có đi tới Anh ở Cần Thơ nha Mới có 15 tuổi người ta ham hố Bạn đi Nguyễn bếp phụ lại cho em phụ bếp nha nha anh Dạy em học ngón phơi củ cải Củ cải phơi khô chứ lộn Củ cải phơi khô <laughs> Chết luôn chết luôn nữa mà lại quán kêu làm em món củ cải phơi khô đặc sản của quán chết cha luôn em xin lỗi em lớn rồi em nói cái nghề nghiệp của anh ra thua non đặc sản thua non luôn rồi củ cải sốt trứng muối được không củ cải sốt trứng muối được không anh thuận nó anh làm được củ cải sốt trứng muối ờ, củ cải sốt bây giờ nè nó lợn đây đó đây là anh thật tới gặp chị con rồi cái này nhìn thận già quá lúc nào mà chả già Mà chiều cũng như chị sống Không có giờ cũng không được đẹp cho nên không buồn mấy chuyện đó bạn ờ, em ờ, còn ờ, coi lại còn dư phần nào không em dạ. còn phải không rồi bạn phẩm kim kim ngay cầu bà bộ ra luôn nha phẩm kim kim ơi ngay cầu bà bộ ra luôn nha em bữa nay là danh sách uh, vợ phước giữ bởi vì phước không biết còn hay không nữa cứ việc ờ, hỏi bả một cái giống như dạo này là phước chỉ có nhiệm vụ là lên là cầm máy và livestream thôi còn mọi sự việc thì uh, phấn kim kim hả còn mọi sự việc là bà sẽ lên danh sách rồi ờ, sẽ coi coi còn bao nhiêu phần bởi vì giờ mọi người xin thêm phước phải quay xuống hỏi coi còn không nữa phát sinh có danh sách sẵn hết trơn anh đi phát bằng gì vậy anh à, anh đi bằng xe em tính nội bộ nhưng mà giác độ không nổi gạo nhiều quá bởi vì tính nội bộ á hôm qua thì các bạn hỏi livestream bằng gì ừ, hôm qua thì có bạn hỏi uh, ờ, livestream bằng gì ờ, hôm qua bạn này luôn chứ ai dạ. ừ chúng luôn ừ, nhật kha lại em nhật kha đi sủ ca ca có ghé đại ngân không em ghé lại đẳng đi à, em ơi ở đẳng anh còn trái dưa leo anh à, <laughs> ủ muối của anh thuận để dành đẳng nói với sủ ca ca à, giờ anh chưa có về nha em nhưng mà ở kho anh hết ở nhà ở kho anh còn dưa leo mà cái gì gần chốt hả anh chỉ còn dưa leo đậu bắp với lại mớp bầu ở nhà đây nha rau à, mấy cái rau à, rau lan với lại rau đồ hết rồi nha còn cũ không à chạy qua luôn rồi hả? Không ừ. kêu Không kêu trời hiền quá Vậy lên cầu bà bộ đi anh cầu bà bộ có bạn phấn kim kim gì đó bạn phấn kim kim ờ, ra tới cầu bà bộ chưa bạn ơi kêu bạn ờ, bên đây cầu hay bên kia khi bạn thành đạt đó, gặp mình kêu nha đây bình ơi bạn thành đạt gặp mình kêu lại bạn bạn thành đạt khúc này luôn hả gì mới qua rồi đi qua rồi bạn ni nguyễn trời có thêm món uh, dưa leo ủ muối nữa ha chà hết dịch học được nhiều món mới <laughs> em có hai con nhỏ này anh xin một phần em xin thì em xin em nói làm chi em có con ra làm chi em xin thì à, đang dịch tỉnh biết khó khăn em cứ việc để địa chỉ rồi thôi chứ giờ địa chỉ số điện thoại thôi chứ đừng có đem con mình ra sủ ca ca mạnh dạng xin chụp cu cái mối ok em chút xíu nữa em ghé đại ngân nha sủ ca ca anh sẽ gửi nha đây phấn kim kim lại ừ. phấn kim kim là chị phải không ạ rồi ok chị né né xích vô đó đi ha để em ờ, chạy qua em luôn rồi chút nữa quay về nhớ kêu nha rồi một bao gạo nữa rồi rồi rồi để em xịt cái cho nên đảm bảo an toàn ạ rồi ok nhận giùm em nha rồi cảm ơn chị hữu viên luôn rồi thành đạt bạn nhớ uh... nhớ kêu chưa chưa chưa còn hai thằng chưa lên có sao không bò lên luôn rồi kìa nghiệp nhỏ nghe cầu bà bộ anh em mình đang có mặt tại cầu bà bộ nha cầu bà bộ này à, nếu mà theo ờ, phước ờ, nói đại nha là hồi xưa là chắc có một bà đi bộ đi ngang đi qua đi lại hoài luôn rồi thấy người ta thấy tội nghiệp bởi vì người ta thấy thương người ta đặt tên là cầu bà bộ đó là sự tích của cầu bà bộ do phước tự chế sự tích cầu bà bộ ờ bà về lúc trước là ta tới làm cái cầu không biết đặt tên gì rồi thấy lúc trong lúc làm cầu đó có cái bà đó đi qua tới qua lui hoài bà đi bộ thì cuối cùng đặt tên là cầu bà bộ cầu xúc là có cục gạch đi ngang bên dưới xúc ờ đúng rồi chính xác đúng rồi đó cầu gạch xúc tức là lúc ta đang làm cầu có thằng kia đi ngang qua nó xúc ngay cục gạch thì ta đặt là cầu gạch xúc <laughs> Phước nói vui nha chứ không Phước không biết nha Ê, nhiều khi nó bậy nó bị phạt nữa ờ, ờ mời lên người sai lịch sử cây cầu bữa công bị phạt quan mạng nữa Phước nói vui nha trời quay đầu là bờ quay đầu lại đây bữa đó chắc lúc đó bà đi bà đi tới gần cái chợ này luôn nè biết đặt chợ bà bộ luôn nè ừ bả đi bà lội bộ tới chợ bà bộ luôn ờ ngay nào chắc rồi chắc lúc trước bà lội vô tới khu khu trong đây luôn người ta kêu là khu dân cư bà bộ luôn à vậy là như à hiểu rồi hiểu câu chuyện rồi bà lội bộ từ ở dưới đó qua cái cầu xong mới ghé vô chợ rồi xong mới vô ở trong khu chung cư bà ba lôi bộ bởi <laughs> tôi kêu là cầu bà bộ cầu kia xúc xúc cùng ngạch từ bên gió kia xúc về đây rồi là cầu gạch xúc là xích lên trên nữa là thằng đó nó đi ngang cái cầu nó xúc nó kêu cầu gạch xúc từ bên đây nó xúc qua bên nó xúc qua bên kia gió kiệt bởi tôi kêu cầu gạch xúc gió kiệt nó ra sao ừ. nó xúc từ hướng nguyễn linh qua bên kia qua bên võ kiệt luôn gì có bạn gái chưa Duy anh Duy có bạn trai rồi Duy có bạn gái chưa có bạn trai rồi em ơi em thẳng mọi người em, em nói vui ra anh phát nguyễn ơi Rồi, bạn thành đạt đón đi để hút bạn thành đạt đón đi bạn ơi bạn ấy vừa hết luôn á cây bánh dê gì á khu núi dê gì á dê chỉ một hai dê chỉ một lẻ hai ngay chốt luôn á hả sao không xuống xe đi vòng vòng kể chuyện anh ơi anh phải phải có chăn nữa em anh đứng anh nhìn anh ngắm chăn anh quay sau lưng nữa anh chắp tay sau đít nữa anh mới kể chuyện được toàn <laughs> nó cho mình cho anh cơ có thêm cái quạt nữa ừ. cầm thêm cái quạt nữa nha từ từ từ từ từ từ ủa ngày chốt luôn hả trời chơi lớn vậy ủa đâu ở đâu em có qua chốt chưa thành đạt ơi à vừa qua anh bển kìa kìa kìa kìa ở trong đó ủa bạn bạn thành đạt sao không kêu hẻm ba là ở đâu ta để hỏi hẻm ba phải không em anh, hỏi anh, anh cho em hỏi hẻm ba là ở đâu vậy anh hẻm ba hẻm ba mé này phải không ta dạ, dạ, dạ, kìa kìa kìa xích lên cho anh em thấy rồi giờ tại gửi hỗ trợ cho bà con nghỉ hẻm chạy thuốc luôn rồi anh cảm ơn nhiều nha mấy anh đây đây đây thấy rồi trời ơi nằm mé đây rồi đây phải không ạ đây khu vực 5 phường An Khánh hẻm tổ 3 rồi từ từ nha để để tờ giấy xuống cho anh đi em rồi này chó sủa quá ha ước diện chó bị nhức răng ha để cho khỏi sủa nữa đây xịt giùm anh cái à, 11 phần đủ mà à đúng rồi còn gì thì ờ, cho đó còn gạo đủ không sao nãy xa ờ, nói đủ phát sinh đâu anh hỏi phát sinh nên hỏi em đủ ở đó trên đó còn bao nhiêu bao gạo vậy gạo rồi chất gạo xuống trước đi rồi còn gì đó thì mình uh, chia nhau tại vì mỗi bao uh, mỗi mỗi bao rau củ nhiều lắm hồi nữa cho chia còn mấy bao củ đủ nhưng mà thiếu mì trứng à. ủa sao nãy đưa lấy đủ mà rồi vậy xuống hết gạo đi xuống không không để để đem xuống hết đi rồi ờ, hồi nữa vô cho bên cho người ta chia rồi có gì bữa sau anh quay lại anh gửi ờ, thêm mấy phần mì trứng nãy ủa gì nãy giờ phát sinh hả ta không nãy tưởng đâu đủ nó còn ba mấy phần rồi ờ. cho Ê, xuống đủ 11 bao gạo đi Cái đó hả? Ờ Cái anh nào thiếu rau cho mì trứng đi Có gì anh sẽ lưu số lại Có gì bữa sau anh ghé anh sẽ gửi bù cho Thiếu cái gì anh gửi cái đó Để cho xuống gạo một cái nãy nãy nãy phát sinh lẻ lẻ em vậy hỏi em em nói em kêu ga đi làm hại nãy giờ thiếu luôn rồi rồi có mà rồi rồi còn một à, còn à, vậy ngày để ngày mai mình sẽ đem 10 à, ngày mai mình sẽ đem 10 phần mì trứng lại cái nữa là gửi là đủ bữa nay nhận đỡ nha ngày mai anh sẽ bù cho 10 phần mì với trứng rồi rau thì ờ, có gì mình ờ, ai có thiếu thì mình chia ra nha tại bịch rau cũ nhiều lắm còn thiếu chỉ có một bịch rau cũ thôi 11 mà ở đây có 10 thôi bằng là ai bằng đa số là sinh viên không nha cô chú anh chị anh bằng anh ờ, anh anh, anh nghi ủa anh nghi lấy cái nào cũng được chứ anh lấy đi có gì mai em bù à, mì trứng cho rồi lành đạt linh ừ trời ơi trời chiếu xuống thấy tối hù không thấy rõ sinh viên công à, bạn à, linh đan kim di thị hà hải long Sưng Trọng Rồi còn của em là em em không có hả Khỏi hả Rồi có gì mai anh sẽ liên hệ em Anh gửi 10 phần uh, mì với uh, trứng Rồi có gì ờ, phòng nào thiếu em gửi giùm anh nha Rồi Cái chú này thiếu rau nè Có gì hồi nữa ai gửi cho chú rau chia giùm con nha Ờ có gì chia tại một bịch nhiều lắm, một bịch uh, nặng chịch luôn. Có gì mai con gửi mì với trứng sau nha cô. Dạ. Còn một phần của ai? nè còn phần này em sách vô dùm đi còn ai thiếu đó thì em chia ra ai cần gấp rồi nha rồi ok anh đi rồi rồi rồi ok rồi rút về lưu số bạn ấy lại giữ lại mai gửi cho bạn ấy sau 10 phần uh, mì trứng nữa để cho bạn ấy chia cho bà con thì đó bởi nói phát sinh thì mấy cái anh có hỏi em đó Phước sao không cho hẻm 90 đi ừ. Đừng có hỏi mình mấy câu mà khó trả lời nha bạn ơi Ai xin thì cứ việc mà làm giống như những cái người khác như vậy thì mình sẽ gửi nha chứ mình không có chạy ban ban lại hẻm 90 rồi mình đứng đó thì khúc trong khúc ngoài ra tùm lum la nha với lại cũng phải trách nhiệm của mình là phải cho rồi thôi vậy một lần nữa Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại à, vào à, ngày mai tối mai nha sau khi Việt Nam đá xong thì anh em mình sẽ à, ghé gửi trả lại 10 phần mì trứng ngay chỗ hẻm đó sau đó thì sẽ lên danh sách và tiếp tục hỗ trợ cho bà con rồi mọi người cứ việc ờ, liên hệ về ờ, với trang fanpage Phước Cần Thơ à, nhắn tin vào ghi danh sách địa chỉ à, rõ ràng kèm theo số điện thoại hello đụng hàng bữa nay mình ra bán đắt lắm hết rồi dọn <laughs> kiệt xong phải không rồi bye bye cô chú anh chị nha